về ánh mắt nụ cười trên môi đôi em thêm một tung mới hỡi cô em sẽ thương có hay tình yêu để cho mọi người bằng tiếng hát hòa nhịp yêu thương today